Xin chào các bạn đã quay trở lại với Việt Tích 88 Lại là mình đây à, Tháng này thì ờ, nhiều máy văn phòng quá nên là anh Phong đã giao hết cho mình là video Chờ sang tháng tới là một loạt các video review laptop gaming mà anh Phong đã lên kịch bản à, Thôi không trình bày lan man dài dòng nữa Quay trở lại chủ đề chính của video ngày hôm nay như tiêu đề thì các bạn sẽ thấy là mình sẽ so sánh hai máy đó là ThinkPad T480 và Dell Latitude E7490 vì hai máy này có giá bán cũng như là phân khúc khá là tương đồng nhau Vậy thì à, trong hai máy này, nên chọn mua máy nào hơn? Hãy cùng mình khám phá trong video này nhé! Đầu tiên là về thiết kế. Nếu chỉ nhìn thoáng qua thì mình sẽ ưu tiên chọn e E7490 bởi vì nó có một phong cách thiết kế có một chút gì đó là sang trọng theo hướng hiện đại hơn. Cảm giác cầm máy thì cũng nhẹ nhàng, thanh thoát hơn bởi cân nặng chỉ có 1,561kg mà thôi. Trong khi đó thì T480 vẫn là ngôn ngữ quen thuộc của dòng ThinkPad cả chục năm nay với tất cả các đời máy đều na ná giống nhau. Cảm giác cầm T480 khá là chắc, máy cũng khá là nặng, khó có thể gọi là Ultrabook vì máy nặng tới 1,776 kg. Điểm nhấn của T480 là logo ThinkPad vẫn sáng mỗi khi sử dụng máy, còn đeo là logo mạ chrome bóng ở chính giữa. Nếu như khe tản nhiệt của SingPad được đặt ở cạnh bên trái hơi bất tiện một chút khi thao tác sử dụng máy. Nếu chả may mà bạn có đặt nhầm tay ra ở phía cạnh trái thì khi đó bạn sẽ thấy rất là nóng. Còn đối với đeo thì lại có khe tản nhiệt đặt ở phía sau lưng máy. Mặc dù không phải là ẩn dưới bản lề, giấu kín tinh tế như các máy XPS cao cấp, nhưng việc đặt khe tản nhiệt ở lưng máy cũng giúp trải nghiệm máy sử dụng tốt hơn. Một điểm cộng nữa của SingPad là chất liệu sợi carbon, phủ nhung mịn, rất mịn như là da em bé luôn, tạo nên sự sang trọng cho chiếc máy này. Trong khi đó thì 7490 chỉ là chất liệu vỏ nhựa nên khi nhìn qua thì tưởng là cao cấp đó, nhưng khi sờ vào thì máy lại không thể toát lên sự sang trọng được. Tiếp theo là mình sẽ đánh giá về các cổng kết nối. Vì à, đây là dòng máy hướng tới các công việc văn phòng business nên à, cả hai máy đều có đầy đủ các cổng kết nối phổ biến hiện nay là USB Type-C, USB 3.0, mạng LAN, HDMI, jack audio, đèo Latitude E7490 có thêm khe cắm SIM 4G và khe thẻ microSD. Trong khi đó thì T480 lại có khe SD. Về bàn phím và top pad, Bàn phím là một điểm cộng lớn của ThinkPad vì tất cả các máy ThinkPad dù là cao cấp hay tầm trung thì đều được trang bị bàn phím chứ danh quen thuộc. Tất cả các thao tác gõ phím đều rất là tuyệt vời. Mặc dù bàn phím của Dell cũng thuộc dạng tốt, không hề thua kém bất kỳ mẫu laptop nào cùng phân khúc, nhưng khi so sánh với ThinkPad ờ, thì khó có mẫu laptop nào đủ sức so sánh được với bàn phím. Top bát của cả hai máy thì mình thấy là đều cho tốc độ phản hồi nhanh, nhạy, chính xác, khá là tương đồng nhau. Điểm cộng của Dell đó chính là bàn phím có phím nét thuận tiện khi gõ phím làm việc vào buổi tối, còn ThinkPad thì lại không có chức năng này. Loa của T480 được đặt ở phía dưới nắp lưng máy, còn loa của 7490 lại được đặt ở hai phía cạnh bên. Do đó mà loa của cả hai máy này đều không hướng trực tiếp về phía người dùng. Âm thanh thì mình thấy rằng chỉ ở mức khá, đủ dùng cho làm việc. Chất âm thì không có gì quá đặc biệt. Sau đây thì mình sẽ mở test thử một đoạn video nhạc cho các bạn nghe để tham khảo thêm nhé. nhau đó là về màn hình. Màn hình của cả hai chiếc máy này mình thấy là đều ở mức khá. Cả hai máy đều có màn hình 14 inch Full HD 1920 x 1080 pixel. Tuy nhiên về lý thuyết thông số thì à, Dell lại cho độ chuẩn màu sắc lẫn độ sáng cao hơn ThinkPad. Cụ thể hơn thì mình sẽ show cho các bạn xem à, màn hình của hai máy này hiển thị thực tế như thế nào để các bạn có thể tự cảm nhận. Về phần cấu hình và hiệu năng, hiệu năng thì cả hai máy đều được trang bị cấu hình CPU Core i5 hoặc là i7 thế hệ 8, RAM 8 hoặc 16GB, SSD tùy chọn 256, 512GB hoặc là 1T. VGA on Intel UHD Graphics 620 T480 có lợi thế là phiên bản Core i7 Ờ, sẽ còn có thể thêm tùy chọn vga rời NVIDIA GTX MX150. Khá là đáng tiếc cho máy Dell Latitude E7490 vì option Core i7 8650U. Còn về ThinkPad thì ờ, mình đang có lại là Core i5 8350U. Do đó mà mình sẽ test thử Render Premiere để các bạn có thể hình dung được sức mạnh của hai máy này nếu làm việc nặng là như thế nào. Tất nhiên là 7490 sẽ chiến thắng rồi, vì Core i7 sẽ mạnh hơn i5 kha khá trong các tác vụ văn phòng nặng. Vậy nên các bạn chỉ tham khảo kết quả thôi nhé. Mình sẽ update kết quả so sánh hai máy có cùng cấu hình khi mà mình mượn được máy ở mô tả video sau nhé. Còn trong video này thì kết quả render Project Test Premiere nặng gần 7GB, render video Full HD gần 9 phút, thì T480 mất 30 phút 18 giây để hoàn thành, còn E7490 chỉ mất 19 phút 34 giây. Nếu như Dell Latitude E7490 được trang bị viên pin khủng 60W thì à, T480 có một viên pin gắn cố định trong máy 24W. Ngoài ra thì còn có thêm một viên pin gắn ngoài 24, 48, 74W tùy chọn. Cả hai máy đều là dòng chip U thế hệ thứ 8 nên là rất tiết kiệm điện, đặc biệt là phiên bản Core i5. Sử dụng thực tế làm việc thì mình sẽ dùng từ 8 giờ sáng đi làm, chiều 17 giờ về nhà, rồi tối sử dụng thêm khoảng 2 đến 3 tiếng thì à, máy mới cần phải cắm sạc. Ngoài ra thì cả hai máy đều có cảm biến tay fingerprint giúp mở máy nhanh hơn. Tổng kết lại, cả hai chiếc máy này, Dell Latitude E7490 và ThinkPad T480 đều là một sự lựa chọn sáng giá trong công việc văn phòng. Nếu bạn thiên về gõ phím hay là soạn thảo văn bản, cần copy file thẻ nhớ SD, đọc loát chạy các bản vẽ thiết kế cùng một thời lượng thì pin rất là trâu, à, nên chọn T480. Còn nếu như bạn thiên về công việc hay là di chuyển, cần một chiếc máy nhỏ gọn cũng cần giải trí nhiều, cùng với đó là một màn hình đẹp, thì 7490 ờ, là một sự lựa chọn hợp lý. Đó là những gì mà mình cảm nhận được ở hai chiếc máy này. Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận để thảo luận cùng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.